à, tập gym một mình buồn quá không có tiền mở máy lạnh luôn đó nên anh à, tận dụng ít thời gian ngắn ngủi thôi hứa ít ngắn đó video này nói ngắn gọn đơn giản về một cái trường hợp phản đồ nha hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến VPT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam gọn đơn giản về một cái trường hợp phản đồ nha trường hợp phản đồ mấy em ông mới có thằng á hơn việt dương câu tiễn nữa ông ở việt dương câu tiễn kêu mà kêu mà nằm gai nếm mật mà gọi là là là ăn phân ngô phù sai để thoát chết để sau này úp úp sọt quân ngô phục hồi quân việt nhan việt trong xuân thu chiến quốc nha ông nội chứ không phải việt nam đâu đó cái thằng này cũng nghe giống giống nè nó ngồi núp lùm nó làm cộng tác viên cho bbt một khoảng thời gian dài đăng đẳng hơn năm á chăm sóc khách hàng nhiệt tình livestream nào của sếp cũng có mặt nó đó vô comment tư vấn inbox các kiểu bất kể tối ngày sáng đêm chủ nhật nghỉ rễ ngày nghỉ 14 tháng 2 12 tháng 4 gì đó làm hết Hả? cuối cùng nó phản mà em không chấp nhận được theo tụi em nghĩ những cái thằng này phải làm gì nó comment vô không ác không ăn tiền nha biết nó phản sao mẹ nó xuống tiền làm để ý luôn ba xuống tiền làm để ý luôn ba <laughs> nó thôi giờ làm lý lời nhiều hơn làm cộng tác viên cho anh lương ít quá trời ơi nó nói mẹ người ta đầu đi nó ngồi nó ngồi nó nó học kêu chăm sóc khách hàng nó học kêu sản phẩm ông học kêu người data học quan hệ mình đẩy này em nó lên mình bia cho nó đã đời bây giờ làm đại lý luôn nói ờ, em là ờ, em là quân nhân em nói thật nói thẳng nói thẳng nói không có dài dòng em nói thôi giờ thôi giờ em muốn đổi đời em muốn ờ, làm đại lý anh luôn đang nhân dịp anh tưởng đại lý mà em bây giờ á em ở nghệ an nghệ an quê của bác nói chung em sống mà cũng ngày xưa em là bộ đội cụ hồ wow. này nọ kia cũng làm kinh tế cũng nói chung cũng chịu khó nhưng mà giờ cái cơ hội này đến với em nó đặt em vô hoàn cảnh em phải suy nghĩ thứ nhất á anh biết rồi đó quân nhân vợ em mà em vậy vợ em cũng làm lương ba cọc ba đồng rồi này nọ kia vốn nó bắp lực nhưng mà em suy nghĩ kỹ rồi thời cơ đến mà không phất á thì nó cũng, cũng, không được nó mà để cơ hội qua đi á thì thằng khác nó làm em cũng rất là tiếc nó tâm sự thẳng luôn nó ừ mày nói thẳng vậy được ok anh nó đòi nó đòi anh không tính nhận nó đâu mày ơi không có nhận thằng này vô mệt lắm biết không em biết rồi đó ví dụ như môi trường nó môi trường của thằng này là môi trường quân đội mà môi trường quân đội thì kinh tế nó có lanh đúng không nó ra đường nó làm sợ nó không lại người ta cái thứ hai nữa là vốn nó yếu còn cái thứ ba nữa nhìn nó chân chất làm sao á đúng không làm ăn mà chân chất quá thật thà quá sao làm ba làm ăn tao không kêu mày tao cũng kêu mày đểu nhưng mà làm ăn nó phải lanh nó phải khôn phải biết dạy kêu không đá phá mồi đại pháp đồ đúng không phá mồi đại pháp rồi đá hàng thần trưởng nữa hàng này hết đá qua hàng kia biết không dạ em sẽ học trời đất ơi thấy nó nhiệt tình quá cầm lỏng đặng đúng không nhưng mà có một lần nó từ ở ngoài đâu ngoài nghệ an ngoài đổng ngoài đâu á nó vô đây nó dạy cái lớp nào bên quận chín anh cũng chả hỏi nó tới đây nó chụp hình anh chung anh mà tấm hình đó, nó trân trọng nó nâng niu mấy năm trời đúng không em nhìn thằng này nó giờ đau đầu quá tình cảm tình cảm mà dính vô chuyện làm ăn thấy nhức đầu quá nó thăm hiểu tâm chưa nó tâm rồi mình sợ nó mình nói chung mình lúc đó anh bàn ra em em anh hùng đó anh bàn ra cho nó bỏ mẹ cho rồi đi đâu dính vô thằng này đó nhiều khi có chuyện gì đó mình tránh nó lương tâm lắm má tiền thì đi mượn Hỏi mày hỏi vợ mày chưa Chịu luôn anh yes. Hỏi ba mẹ vợ chưa Không ý kiến anh Mượn em vợ chưa Mượn em vợ chưa Xong rồi nó còn con bảy năm tuổi Mày hỏi con mày chưa Thấy đuối tầm quá Tao không kê được Nhưng mà tao nói trước mày nghe nha Bây giờ anh em anh em mà tao đâu phải anh em đâu Nói chung fan phiết này nọ rồi quen biết rồi đó thôi chứ còn làm ăn là phải làm ăn bây giờ á thì ờ, ok mày làm đó thì bây giờ ví dụ như giờ mày yếu vốn quá mày nhập hàng tiền a thôi anh nói tiền a thôi anh nói tiền nó vốn em thí dụ như sau này á mày giả sử cho trong hoàn cảnh mà tập như mẫm chó đó thì bán không được hũ nào hay là gì đó tao không biết thì ờ, ok anh lấy lời hàng ờ, anh trả tiền cho mày rồi còn cái chuyện mà tiền mà làm bản hiệu này đó, đó tự ôm nha chịu không nó ờ, thấy nó chịu luôn ờ thôi chịu thôi về bạn vợ con em vợ ba mày vợ em con trai mày đi <laughs> gia đình đồng lòng ký giấy sinh tử vô đây má hù tới vậy mà nó còn lì nó chịu buông ba còn ờ, có mấy thằng khác thằng này lì á chỉ gặp mấy thằng khác tao nhá thằng khác một chạy tám kiếp tao nhá phát một vô mà gặp anh mà trẩu tre mà tuổi dưới 25 tuổi tao hay tao hay chơi vài chiêu lắm tao hay chơi vài chiêu quá, rung dòi bỏ chạy liền còn này lớn tuổi là lì lắm nó không buồn gọi đâu tên anh ba khía ai nhắc tới anh ba khía mới nhớ lúc đầu tưởng thằng này miền tây mày ủa có hồi lúc mới đầu ra chim vô gặp thằng nào cũng anh ba khía rồi comment comment mà thằng này nó chơi nguyên cây hát con lời không à wow. mới đầu mình tưởng thằng quỷ này chắc miền tây rồi hồi nói em đâu em ở hà tĩnh hà tĩnh xin chào tất cả mọi người nói đến thực phẩm bột phun bbt thì mình đã có điều kiện tiếp xúc với dùng cách đây 4 năm thì với 4 năm sử dụng đó cho mình sự trải nghiệm tuyệt vời thứ nhất thì đó là một cái sản phẩm được sản xuất tại Mỹ thứ hai nó được nhập khẩu độc quyền tại Việt Nam bởi công ty BBT và được phân phối trên toàn quốc thì nay cũng là một cái duyên cũng như là một sự cố gắng bản thân thì mình đã được làm đại lý thương hiệu của công ty BBT tại Nghệ An thì với cái mong muốn rằng sẽ được những cái sản phẩm mà sản xuất tại Mỹ và phân phối độc quyền tại Việt Nam như thế thì những anh em ở Nghệ An cũng như là anh em ở các địa phương lân cận có điều kiện tiếp xúc với những sản phẩm chính hãng an toàn dành cho những người chơi thể thao nói chung với những người chơi bộ môn game nói riêng Đấy. thì anh em nào có nhu cầu cũng như là uh, tìm hiểu và cân tư vấn sản phẩm thì có thể liên hệ với là shop tại địa chỉ 218B đường Thăng Long, Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ Xin chào tất cả mọi người Xong rồi anh làm thương hiệu cho luôn Làm thương hiệu đấy là gì? Lotus Shop Lotus Shop là mình Đẳng cấp sao vàng xứ nghệ Ăn lường cái, cái kỳ keyword sao vàng xứ nghệ đi nghe. Đúng không? Phải bập lên Đâu mà không bập thằng khác nó bập liền sao ba <laughs> Sao vàng xứ nghệ Trời đất ơi Anh nghĩ ra cái thương hiệu cho Nghệ An này á Là phải làm nhanh liền đúng không phải làm nhanh đi dân nghệ an họ có truyền thống cách mạng phải nói là kiên trung bất khuất mà nghệ an là quê của bác nữa phải chụp liền màu vàng phải chụp liền màu vàng ngày mà khía nó nhìn màu đỏ nó thích hơn mày chắc nó, nó chào cờ điếc nó thích màu đỏ hay sao á nó chào cờ điếc nó thích màu đỏ hay sao á Cam mới nói nó em đừng có em đừng có suy nghĩ ngây thơ như vậy cái màu đỏ là cái màu thay cho sự chiến thắng ok đồng ý nhưng mà bây giờ em lấy màu đỏ cho cái địa phương của em nó quá thường đúng không nó quá thường đúng không mình là cháu của bác quê hương là quê hương của bác em phải màu vàng cho anh màu vàng là màu không thể so sánh màu no compare không có gì có thể so sánh được với màu vàng hết wow. đúng không người ta nói là sức khỏe quý hơn vàng đâu ai nói sức khỏe quý hơn đỏ đâu đúng không em nên cái màu vàng là cái màu thượng tôn như như như, như thằng cô đô súp đó màu vàng là màu hoàng gia thì giờ bây giờ quê bác mày đừng có chọn màu khác mày phải chọn màu vàng nhưng đừng có vàng khè đừng có vàng hè đúng không vàng hè nó kỵ đỏ đó vàng cam cho anh vàng cam đúng không vàng cam tại sao nó chọn màu vàng cam tại vì màu cam là màu của bbt em phải chơi chiều bú farm đại pháp nữa <laughs> em làm ăn thì phải bú farm không phải bú farm thì không làm ăn được đó nên trong những cái gì của em đặt nó phải có bbt trong đó nó gọi là bú farm gọi là hashtag mấy này không chơi mà sao không biết phải hashtag vô đúng không giống như tao là ghim chúa đó phải có chữ ghim xong chữ chua ghim chua thằng nào nó sạch chữ ghim chúa ăn tam cũng ghim luôn à. biểu tượng biểu tượng gì biểu tượng gì biểu tượng gì tao đặt cái đó tên mà gọi là tao sắp biểu tượng đâu dân dân đồng tháp không ba đúng không trong đầm gì đẹp bằng sen lá xanh bóng trắng lại chen nhị vàng nhị vàng bóng trắng lá xanh gân ngùng mà chẳng hôi tanh mùi bùn bóng sen bông sen không được 6 lá phải 5 lá cho anh đúng không sao vàng năm cánh là bông sen nó phải 5 lá trời được cái logo này tao đặt nó quá chất rồi đúng không biểu tượng ngôi sao biểu tượng của cánh sen biểu tượng của quê bác làng sen quê bác bác là bông sen đúng không tháp 10 đẹp nhất bông sen việt nam đẹp nhất có tên cụ hồ không khác được đúng không không khác được mấy em tâm tôi nghĩ nhiều tao phục tao quá trời được làm cái logo chắc như trời thêm cái nữa hình tượng người con trai sáu mũi, con gái ngực to đứng cạnh nhau gồng trên đài sen trời đất ơi lạc long quân ok, lạc long quân ok mấy em lạc long quân sáu mũi nha đó lạc long quân âu thay vì khát vọng con người việt nam giống nồi việt nam thông qua tập luyện thể dục thể thao vừa đẹp về thể chất vừa đẹp tinh thần sức mạnh giống nồi được nhân lên dân tộc Việt Nam trường tồn. yes. Trời đất ơi sao có logo này nó, nó nổ đã gì đâu không em Không đặt cái logo ra tâm đắc những cái logo Tụi em phản đam logo đi Sao phản đam được Lotus Shop Không phản đam được đó, đó là cái logo, ý nghĩa căn bản của logo Còn những cái đầu riêng khác anh không nói Thì ở Nghệ An á Nó có cái hay Dùng đất nghèo mấy em dùng đất nghèo quá trời luôn đúng không phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền phải đi tha phương cầu thực để kiếm ăn để rồi có đồng tiền đó mình làm gì mình làm kinh tế đó mình làm kinh tế đó là cái điều mà anh thấy ở cái khát vọng chịu thương chịu khó ở cái khát vọng đổi đời và cái khát vọng làm giàu của chủ shop lotus mà ở cái con người thằng này nó làm việc rất là gọi là theo thời gian mà nó làm cả tác viên cho anh đó tụi em mua hàng của nó cũng nhiều hay gì đúng không nó mua hàng của thằng banh ma khía cũng nhiều rồi nói chung á thì nó là dân miền trung thì kêu nó ăn nói chuyện mà chảy nước nha nó nói không được nó nói chuyện hơi khô nhưng mà ta nghe ta hiểu cái phần cái nó nhiệt tình nó nó nó, nó đàng hoàng và nó có kiến thức về sấp cao nói với thằng huế thằng huế cũng vậy thằng huế thằng cô đô sấp nó, nó cũng có kiến thức về sấp nên ở con người thằng này nó có những cái nền tảng căn bản nên anh cảm thấy nó có thể nó gánh được cái thị trường ở ở ở, ở nghệ an rồi có người nói nó sao không vô không chung vô vinh làm đi làm ở đường hùng dương hay gì đó nói chung chưa ra nghệ an lần nào nghe nói đâu làm đường hùng dương quốc lộ 1 gì đó thì anh cũng khuyên nó rồi nhưng mà nói chung là nó nó phụ thuộc vào yếu tố gia đình nữa em à, thứ nhất là tiền mặt bằng tiền rent đồ tiền bill shop đồ rồi gia đình đồ ai ở đó được coi hàng canh hàng là nó phức tạp các kiểu nên nó cùng chọn vị trí đó cho được hùng dương nha thì các em ở nghệ an hay gần đó chung á, thì à, nó ủng hộ bạn ấy ở một địa phương nó cần có những cái cá nhân nó cần những cái nhân tố đúng không người ta chịu làm chịu thương chịu khó thì mình phải ủng hộ người ta đó để làm gì để cho người ta có được cái tinh thần để người ta tin rằng con đường họ trang chọn đang đúng họ không những được gia đình ủng hộ mà được xã hội đồng tình cái điều đó quan trọng nhất nó thật sự mấy em ở nghệ an á thì mấy em có mua hàng lại đó mua đi nó mua từ bbt ra chi ship cho lâu thì ship nó ăn hết nó còn mua ở chỗ nó đó thì tiền ship đỡ hơn nhanh hơn nữa lựa hàng thoải mái tận tay shop ship cũng đẹp này nọ hiểu không đó, đó là cái điều mà anh cũng hơi băn khoăn trong sự chọn lựa lúc đầu tính nghĩ là không cho này làm đâu tại thấy nó hơi phiêu không phải là mình nói gì nói nhưng mà thấy thấy ở nó là yếu tố gì mà em quân nhân ngại lắm làm ăn dính tới quân nhân ngại lắm biết làm được không nữa đây nữa hay không nói nói nó nghe nó nó, nó, nó trịnh nó thượng lên nó nạt nộ thì cũng hơi căng làm ăn mà khách hàng thượng đế khi mẹ quỳ lại chết mẹ nó chưa nữa thiệt luôn làm ăn lắm mày khổ lắm sống khỏe này kia nên thôi không quảng cáo nữa quảng cáo nhiều nó công huế ghen đúng không nên anh à, nói ngắn gọn thôi là hôm nay anh trân trọng giới thiệu với các em giới thiệu với các em chủ chủ shop nó từ lần tập tạ quàng không có tiền mua đâu bao tay nữa mấy quá thầy luôn á không có tiền mua đâu bao tay nữa trời đất ơi xong rồi giờ tập bao nhiêu năm trời chắc mười mấy năm có rồi đó đúng không vợ con cũng dị nghị cũng đàm tiếu này nọ nhưng mà thương chồng thương con thôi ủng hộ thôi nó tạo được hình ảnh bức tranh về streamer việt nam nó đa dạng thường vàng hạ cám dùng quê dùng tỉnh thành này nọ tất cả đều đều có nhưng mà là một streamer biết nắm trên thế mạnh của mình để làm kinh tế thì đó là streamer thành công chúc mừng các bạn nghệ an có một streamer như vậy và chúc mừng nghệ an có một cửa hàng thực phẩm bổ sung phải nói là hoành tráng và đẹp nhất tại nó nằm trong tiêu chuẩn của bbt thì khỏi so đi chắc chắn nó hoành tráng và đẹp nhất tỉnh đó thì hy vọng ừ, anh ba khía và tập thể của nhân viên của um, lotus shop luôn đáp ứng được sự kỳ vọng của khách hàng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 ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên